Vâng, xin chào tất cả các bác và đến với cái video này thì em xin được giới thiệu đến với các bác về cái bộ đồ chơi bầu cua hoàn toàn không tan tích giúp cho các bác khi đi chơi bầu cua tại các sòng sới các bác có thể giành được chiến thắng tuyệt đối về mình đó chính là cái bộ đồ chơi miếng dán cảm ứng báo dung bầu cua không tang và bầu cua thì nó sẽ không như tài xỉu không có chén phản vậy nên là cái chiến thắng của mình nó sẽ giành được tuyệt đối các bác nhá với cái bộ đồ chơi miếng dán cảm ứng báo dung bầu cua không tang này Các bác chơi hột mình cũng được, chơi hột người ta cũng được Các muốn chơi hột người ta như thế nào thì các bác cứ xem hết video Có gì thì cứ liên hệ với em Em sẽ chỉ chia sẻ cho các bác cái cách để các bác có thể chơi bằng hột của người ta Và với cái bộ đồ chơi miếng dán cảm ứng báo dung bầu cua không tang Khi vào sòng sới chơi Chơi nắp đĩa nào cũng được Thau chậu nào cũng được Các bác nhá đây, bộ này thì khách đã đặt em làm vào mặt cá Đây nha Làm cái miếng dán cảm ứng vào mặt cá Một lát nữa khi mà cứ cá về thì máy nó sẽ báo Và không có máy nó sẽ không báo Đây, đây là máy ở bên em Đây nó gọi là máy đơn Máy đơn thì bên em nó sẽ có hai loại Một loại là máy đơn gần Là tầm 80 phân đổ xuống các nhá. Còn một loại là máy đơn ba bóng. Đây, đây là máy đơn ba bóng này. Các bác có thể chơi từ tầm 1 mét rưỡi đổ xuống, các bác vẫn bắt được các bác nha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 các thấy không? Có cá nó báo này. Các nghe thấy không ạ? Đấy. Em lắc thử này. Ở trên này không có cá nhé các bác nhá. Không có cá này. Đó, không có. Vì máy nó không báo mà nên là sẽ không có. cái này có cá này các bác nghe thấy không có cá các bác nghe thấy nó rung không ạ đó rung liên tục luôn nghe thấy không đó có cá gần chưa ạ cái này lại tiếp tục có cá này đấy nó báo như này này đó có cá nó báo đấy các nghe thấy không đây là em để cái miếng rung này đây em để cái rung này vào nhựa này đây này đấy để nó rung cho các bác nghe thấy đó lại tiếp tục có cá này các bác này tiếp tục có cá tiếp nhá đó có cá tiếp thấy chuẩn chưa ạ đấy có cá nó cứ rung liên tục bây giờ mình lật mặt khác thì thôi nha các bác nhá